Chúng ta sẽ đi cụ thể vào cái câu số 1. Các em chú ý quan sát đề bài câu số 1. Câu số 1 của chúng ta. Y bằng tích phân cận từ 1 trên E cho đến E của hàm số dx trên trên x có giá trị là được chưa? Các em chú ý đọc tích phân là cận từ dưới lên trên nhá. Từ dưới lên trên. Và đây chúng ta có bốn giá trị ở ờ, đáp án này đan A là y bằng 0 đan B là giá trị y bằng trừ 2 đan C là y bằng 2 và cuối cùng đan D là y bằng e được chưa thì như chúng ta đã biết này muốn tính được tích phân thì các em phải tìm nguyên hàm của hàm số dx trên x sau khi tìm xong thì chúng ta chỉ việc đi thay giá trị và thực hiện cái hiệu của hai giá trị. Được chưa? Vậy tìm nguyên hàm thì chúng ta đã được học ở phần trước rồi, thầy đã giới thiệu cho các em rồi. Ờ, và cụ thể là ở những cái bảng nguyên hàm đấy các em bắt buộc các em phải nhớ, được chưa? Và một số cái phương pháp để chúng ta đi tìm nguyên hàm thầy đã đưa rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng giải quyết câu số 1. Đầu tiên này, ta có này Y sẽ bằng tích phân cận từ 1 trên E cho đến E của hàm số dx trên x. Nguyên hàm của hàm số dx trên x theo cái bảng nguyên hàm thì chúng ta sẽ bằng là logan EP trị tuyệt đối của x đúng chưa? Và chúng ta viết viết cận 1 trên E cho đến E. Được chưa? Ở đây đối với tích phân là chúng ta bỏ cái cái hằng số C ở cuối cùng đi hiểu chưa bằng chúng ta thay vào đầu tiên là logan EP trị tuyệt đối của E trừ đi logan EP trị tuyệt đối của 1 trên 1 trên E đúng chưa vì E là một số dương 2,718 bao nhiêu đó đúng không do đó trị tuyệt đối này chúng ta bỏ đi và tiếp tục logan EP của E thì chính bằng bằng 1 đúng chưa trừ đi logan ep ở đây là thầy đẩy e ở dưới mẫu lên trên tử thành e mũ trừ 1 và thầy đưa ra 1 trừ đi trừ 1 và kết quả là bằng bằng 2. Được chưa? Vậy thì từ kết quả này chúng ta tìm được đáp án đúng ở đây là đáp án C. Vậy chúng ta đi chọn đáp án C. Được chưa? Về bản chất